Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa số kèo thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em một cái trận ngoại hạng Anh nữa nha. Thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì uh, mình đi lại những trận mà mình đã nhận định cho tất cả anh em nha. Thì tối hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em cái giải cúp C1 đó là giữa Bayer và PSG thì trận này mình cho anh em nằm PSG thì anh em đã thua trận này. Nhưng hôm nay mình đã có nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa U20 Ả Rập Xê Út và U20 Nhật Bản nữa thì cái trận này sắp đá rồi nha anh em thì tối hôm nay mình có thêm hai cái mã kèo của cúp C2 cho tất cả anh em nữa nha đó là trận của MU và Real Betis và giữa Juventus và Fanbet nha anh em thì những anh em nào mà đang chơi bên ngoài á, thì uh, hiện tại có rất nhiều anh em đang chơi bên ngoài chưa đăng ký trang chơi thì mình phiên anh em một cái à, vấn đề là anh em nên đăng ký một cái trang chơi để mình đưa tất cả anh em vào nhóm thì cái điều kiện vào nhóm của mình chơi thì anh em cũng biết rồi phải có trang phải có đăng ký trang anh em mới vào nhóm của mình chơi được thì tại sao mình kêu anh em đăng ký trang mình mới đưa vào nhóm tại vì anh em có thể uh, chưa biết chơi trang nó có lợi thế như thế nào là chơi trang giống như cái mã kèo mà anh em ờ, đầu trận đi giống như mã kèo MU đầu trận nó chấp là 1,25 đi anh em có thể gồng anh em có thể gồng anh em chờ giống như ờ, chờ nó ra sân nó đá tầm 5 đến 10 phút thì kèo nó sẽ tuột xuống một trái một trái thì anh em có thể vào cái mã kèo MU chấp 1 hoặc là có thể tuột kèo xuống 0,75 anh em có thể vào kèo MU chấp 0,75 thì cái tỷ lệ anh em ăn với anh em quà nó sẽ cao hơn ừ, thì anh em cứ có trang thì anh em mới ờ, chờ kèo được còn anh em đá ngoài anh em không có thể nào chờ kèo được anh em phải đá trước trận đấu một tiếng đến 2 tiếng đồng hồ thì bởi vậy rất là thiệt cho anh em nào mà đang chơi ngoài qua thầu qua cò bởi vậy mình mới phiên tất cả anh em đăng ký trang để anh em chơi được những mã kèo lợi thế và anh em đánh rung góc nè rung thẻ nè những cái mã kèo đó anh em đánh rất là dễ ăn bởi vậy mình mới phiên tất cả anh em đăng ký trang mình mới đưa anh em vào nhóm để anh em kiếm lợi nhuận tốt nhất có thể cho tất cả anh em luôn và anh em có trong nhóm có rất là nhiều kèo cho tất cả anh em để anh em lựa chọn anh em chơi luôn thì đó nếu mà anh em nào quan tâm tới cái vấn đề mà đăng ký trang chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình là 0937072613 hoặc là telegram cào bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào đăng ký trang và đưa anh em vào nhóm của mình chơi luôn nha còn có vấn đề trang thì anh em khỏi sợ cái trang nó có uy tín hay không mình đã lựa chọn tất cả các trang trang nào uy tín nhất mình mới giới thiệu cho tất cả anh em để anh em chơi chứ không phải bà bà cái trang tầm bậy tầm bạ lên nạp được rút không được thì mình chả giới thiệu để cho anh em làm gì để mắc uy tín của mình đâu nha thì um, đến đây mình cũng ờ, phân tích cho tất cả anh em về cái cách chơi trang nó có lợi thế như thế nào thì anh em mà đồng tình đồng ý với mình thì anh em cứ vào liên hệ cho mình mình hướng dẫn tất cả anh em thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái trận ngoại hạng Anh đó là cái trận giữa Burnham và Liverpool diễn ra vào lúc 19 h 30 ngày 11 tháng 3 thì hiện tại trên bảng xếp hạng Liverpool đang đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và có 42 điểm sau 25 vòng đấu là dưới thằng Tottenham một vòng đấu nha anh em thì hiện tại Tottenham đang có 45 điểm sau 26 vòng đấu đang đứng vị trí thứ tư nếu mà Liverpool sẽ thắng hai trận nữa thì Liverpool có cơ hội sẽ dí qua Liverpool bây giờ hiện tại là nếu mà Liverpool có thể lên thắng trận này lên 45 điểm thì Liverpool sẽ đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và có 19 bàn thắng dương rồi nha anh em thì tỷ lệ uh, năm nay Liverpool sẽ đứng vị trí được top 4 top 4 để có thể mùa sau Liverpool có thể um, đá C1 nữa nha anh em. Thì còn trong khi đó anh em thấy Bernabeu đang đứng vị trí cuối bảng xếp hạng, vị trí đèn đỏ. Có 21 điểm sau 25 vòng đấu thì Bernabeu mới vừa lên hạng thôi anh em, mới vừa lên hạng. Nhưng mà cái mùa này Bernabeu đang xa sức trong cái mùa đấu này, gặp toàn giữa ông lớn, đánh uh, với cái tỷ số là cách biệt không? Thì trong cái thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía thành tích của Bournemouth Bournemouth trong 10 trận gần nhất thì Bournemouth chỉ thắng được một trận trước Wolverhampton thôi nha anh em Wolverhampton Và đi qua hai trận trước uh, Nottingham Forest và Newcastle Thì trong khi đó à, đã 7 trận thua của Bournemouth 7 trận thua rồi còn trong khi đó à, Liverpool thì anh em thấy hai trận gần nhất của Liverpool thì Liverpool à, đã thắng à, Wolverhampton với cái tỷ số là 2-0 trong à, cái trận gần nhất nha và trận gần nhất nữa thì Liverpool thắng trên sân nhà của mình thắng với ờ, Manchester United thì với tỷ số là 7-0 thì Liverpool đang có cái phong độ nhờ 7 bàn thắng này để lấy lại phong độ của Liverpool thì trong cái lịch sử đối đầu gần nhất của hai đội thì anh em thấy thằng Liverpool trong cái lịch sử đối đầu gần nhất thì Liverpool ăn Bournemouth tới cái tỷ số là 9-0 trong cái trận mà đầu tiên của mùa giải luôn nha Nam được đi đầu tiên của mùa giải thì Liverpool đã ăn Bournemouth với cái tỷ số là 9-0 trước đó thì Liverpool toàn thắng Burnham với cách biệt từ một bàn đổ lên thì anh em thấy thằng Burnham này yếu phong độ hơn thằng Liverpool rất là nhiều thì cái trận này thì cái trận này mình nhận định hơi sớm nên chưa có đội hình dự kiến cho tất cả anh em mình sẽ tiến vào thẳng cái phần mà tỷ lệ kèo luôn nha anh em đây, tỷ lệ kèo là trận này Liverpool chấp tới 1,25 và anh em ăn chính tài xỉu thì ba thì cái trận này anh em cứ vào cái mã kèo Liverpool chấp 1,25 cho mình. Còn nếu anh em nào cầm trang thì anh em có thể chờ kèo tụt xuống 1 1 thì anh em vào thì tỷ lệ anh em ăn rất là cao anh em chỉ từng quà tới ăn chứ anh em không có đường thua thì cái đó là những anh em chơi trang còn anh em chơi ngoài á, thì sợ gần tới giờ đá thì cái tỷ lệ kèo nó lên sẽ lên tầm 1.5 thì anh em chơi ngoài rất là thiệt bây giờ mình mới kêu anh em đăng ký trang nha thì tài xỉu nó ba quà thì anh em có thể vào cái mã kèo tài được nha nhưng mà anh em không vào nên vào vội nếu mà anh em chơi trang thì anh em cứ chờ chờ tầm 10 phút đến 15 phút thì nó sẽ không có bàn đâu anh em anh em chờ tới đó tài xỉu tụt xuống 2.5 thì anh em vào một cái mã tài 2.5 cho mình anh em vào mạnh tay cái mã tài thì trận này mình dự đoán sẽ là 3-0 hoặc là 3-1 dành cho Liverpool nha anh em thì còn hiệp 1 hiệp 1 thì anh em thấy cái mã kèo là Liverpool đang chấp với cái kèo là nửa trái thì anh em có thể vào cái hiệp 1 là anh em vào mã kèo Liverpool được nha tài xỉu hiệp 1 thì anh em không cần vào anh em chỉ cần hiệp 1 anh em vào Liverpool góc góc thì ờ, tài xỉu trận này được ờ, nhà cái đánh giá rất là cao trong cái góc nha anh em thì tài xỉu góc tới 10.5 nhưng mà Liverpool chấp với mã kèo là ba trái thôi anh em anh em có thể vào cái mã kèo Liverpool chấp góc được nha là full trận là anh em vào mã kèo Liverpool chấp với ba ba trái nha còn hiệp 1 thì anh em vẫn vào cái mã kèo là Liverpool chấp 1.5 góc cho mình luôn nha thì mình sẽ tiến vào cái phần lịch sử cho tất cả anh em coi xem là à, trận đó bao nhiêu quả góc nha anh em thì trận 90 là cái trận gần nhất của Liverpool và Bernabeu thì hiệp 1 không đã 5 bàn rồi anh em anh em thấy thì hiệp 1 không đã 5 bàn thì tỷ lệ trận góc trận đó là 81 góc nghiêng tám trái góc thì nghiêng về phía Liverpool nha thì bởi vậy mình mới cho tất cả anh em nằm ở kèo Liverpool chấp góc thì anh em có thể vào cái mã kèo Liverpool chấp góc được nha đây anh em vào mã kèo Liverpool chấp góc full trận là ba trái hiệp 1 là 1.5 thì anh em vào hai cái mã kèo góc này cho mình và anh em vào thêm mã kèo trên trên chấp 125 nhưng mà anh em phải gồng chờ kèo tuột xuống một trái thì anh em hãy vào hiệp 1 thì anh em cứ nằm Liverpool chấp với mã kèo nửa trái nha thì đó là cái phần nhận định của mình về cái trận giữa ờ, Liverpool và Bournemouth thì anh em nào trùng máu với mình thì anh em cứ theo những cái mã kèo mà mình cho tất cả anh em trong cái trận này thì Liverpool đang dần lấy lại phong độ rồi anh em cứ vào mã kèo Liverpool mạnh tay cho mình còn những anh em nào đang chơi bên ngoài nếu mà đã xem từ đầu video thì anh em muốn đăng ký trang vào nhóm của mình để chơi được nhiều kèo hơn hiệu quả hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình là 0937072613 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình